bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì hôm nay mình xin nói về cái vấn đề ờ, lì xì tết các bạn thì ờ, các bạn có biết là lì xì tết thì là một trong những cái văn hóa truyền thống của cái ngày tết của việt nam thì mình nghĩ là chúng ta phải nên lì xì các bạn còn lì xì bao nhiêu thì là do cái năng lực cái khả năng của mình mỗi người sẽ có một cách lì xì khác nhau ừ, chứ không nên là vì cái lì xì mà áp lực này nọ kia các bạn thì thật ra khi mà các bạn đi làm á, một năm á, các bạn nó là rất là dài à, thì các bạn có thể chích ra các bạn đi làm một năm mà 12 tháng thì các bạn được thưởng một cái tháng 13 nữa thì các bạn có thể chích ra cái tháng 12 cái tháng 13 để các bạn chơi còn cái tháng 1 tới tháng 11 là các bạn tiết kiệm đó nghe các bạn thì các bạn chích ra hai tháng cuối để các bạn chơi các bạn lì xì các bạn mua sắm các bạn ăn uống các bạn thoải mái thì đó coi như là một cái phần thưởng cho chính bản thân của các bạn để coi như là các bạn đã làm việc rất là mệt trong một thời gian một năm không lẽ trong một năm đó chúng ta làm bây giờ chúng ta không không hưởng thụ thì nó thì cuộc đời nó phí quá các bạn đời nó phí quá đặc biệt là những bạn làm công nhân là những cái người mà làm việc rất giả lao động chân tay rất giả mà các bạn không thưởng cho mình nữa thì các bạn coi như là à, là coi như là cuộc đời coi như là phế rồi các bạn coi như làm cắm đầu cắm cổ rồi không biết xài không có làm gì thì cũng không có được còn lì xì ví dụ như các bạn làm công nhân thì các bạn sẽ lì xì theo mức công nhân thôi chứ không lẽ giờ các bạn làm công nhân mà các bạn đòi lì xì cho cái ở cái mức của đại gia thì nó sẽ mấy gây áp lực chứ còn lì xì à, bình thường người ta người ta biết các bạn làm công nhân người ta cũng biết được cái năng lực kinh tế của các bạn người ta cũng không có đòi hỏi các, các bạn à, phải lì xì bao nhiêu hết các bạn 50 100 thôi các bạn không lẽ bây giờ các bạn có tới 10 đứa cháu đi 10 đứa cháu thì cũng có 500 một triệu là cái phần lì xì là hết còn ví dụ như lì xì cho gia đình thì các bạn về các bạn ăn uống uh, chơi bời ăn nhậu tè le ở nhà coi như là các bạn đưa tiền cho người ta đi chợ chứ cũng không phải gọi là lì xì cái gì hết á cho nên là không có gì mà gọi là áp lực các bạn bỏ tiền để các bạn ăn thôi đó. cháo thì cũng lẽ các bạn có tới 10 đứa là hả nếu mà thời buổi giờ có 10 đứa thì cũng cũng cũng ngon đó 10 đứa mình tính mấy đứa nít thôi chứ còn mấy đứa mà lớn giống như cháu của mình nó học đại học rồi nó chuẩn bị ra trường rồi mấy đứa nó già rồi lì xì cho nó làm cái gì đó nó cũng không có nó cũng không có cần nữa đó, ví dụ vậy mà lì xì ví dụ như là à, là một cái lọc thôi một cái lọc thôi còn đối với đứa mấy đứa nít mà nhỏ đó nó không biết tiền á nó biết xài tiền á nó có thể là nó sẽ phân bì là à, ít hay là nhiều nhưng mà nó phân bì rồi cũng sẽ qua đi nhưng mà đối với nó 50 100 cũng là một số tiền lớn rồi chứ không phải là cái gì mà phải phải phải phải nhiều hơn nữa mới được ừ chứ không có cái gì hết ví dụ như mình có con thì người ta sẽ lì xì cho con của mình trở lại nó đâu có gì đâu các bạn mà phải áp lực mà phải là là không dám đi thăm bạn bè này kia các kiểu abc mình nghe à, mình thấy sao nó mệt quá ừ. còn đi làm thì đương nhiên phải có xài rồi các bạn làm mà không xài thì coi như cuộc đời nó phế rồi các bạn các bạn làm tới tới già rồi các bạn cũng không biết uh, hưởng thụ được cái cuộc sống của mình dù là những cái đó là cái rất là nhỏ uh, trong cái dịp cuối năm các bạn cũng vui vẻ nữa các bạn lì xì cho nó các bạn vui vẻ các bạn không lì xì á rồi tự cảm giác áp lực á, thì các bạn sẽ đâu có được vui đó. còn thêm nữa có nhiều bạn á, làm công nhân mà xài rất là dung gọi là dung tay quá chán đó các bạn là mua iPhone 13 ba xài xe xe đi xe xịn không thậm chí là đi hết hát đâu nữa thì chính là các bạn đã tạo ra một cái hình thái là một người rất là giàu đó. thì khi đó ờ, ờ, các bạn mới tự tạo ra áp lực tự tạo ra cái áp lực cho các bạn là ừ tôi ở trên thành phố về tôi về quê tôi tự tạo ra áp lực cho tự tự các bạn tự làm cho các bạn giàu lên rồi trong nhưng trong khi đó các bạn làm công nhân đó, các bạn lương các bạn ít hơn người ta đó, thì thì người ta cứ nghĩ các bạn có tiền nhiều đó, đó là tự các bạn tạo cái áp lực chứ không ai tạo ra các áp lực hết còn bây giờ vấn đề ăn tết đó, mình nói với các bạn các bạn bỏ ra tháng 12 tháng 13 các bạn ăn mỗi tháng 10 triệu hai tháng 20 triệu các bạn ăn tết 20 triệu tôi nói thiệt chứ các bạn lại rất là nhiều rồi đó ăn là ăn dữ dội rồi đó chứ không phải là ăn ít đâu đó. ăn tết thường chỉ vài triệu là xong rồi các bạn chứ, chứ nghe nói tết thì nó nó, nó hay ho gì chứ thật sự không có bao nhiêu tiền hết chứ ăn được bao nhiêu mà đôi khi các bạn đi cái chỗ khác các bạn ăn cái chỗ khác ví dụ như các bạn tới nhà bạn bè có các bạn các bạn đi thăm bạn áp lực các bạn qua bển các bạn ăn gà vịt của người ta ăn đồ ăn của người ta nhậu rượu bia của người ta các bạn không áp lực người ta mới áp lực á tết á mà ví dụ như các bạn ví dụ như các bạn con út các bạn là nhà thờ tổ á, anh chị về các bạn mới là người áp lực đó chứ không phải là các bạn mà, mà đi thăm người ta mà áp lực đâu người bị thăm mới là cái người áp lực đó là phải chuẩn bị đầy đủ tất cả các kiểu mặc dù ví dụ như thằng đó nó có lì xì nó có cho tiền nó có góp tiền hay không mình không cần biết mình phải biết là mình phải chuẩn bị trước còn mình thu sao hoặc là mình không được thu luôn đó mới gọi là áp lực còn uh, đi thăm ngại hay là đi xì ngại thì mình thấy nó, nó, nó xàm quá nó không có không đúng như cái thực tế đó thì mình cũng chỉ uh, có một chia sẻ với các bạn về vấn đề về lì xì tết ờ, và về ăn chơi tết đó thì các bạn vẫn có uh, một khoảng thời gian dài như là từ tháng 1 tới tháng 11 để các bạn tiết kiệm uh, cho cái tương lai của các bạn còn tháng 12 tháng 13 thì các bạn cứ việc xài Tết đó. sau này ví dụ như cuộc đời của các bạn nó không có thành công thất bại đi thì các bạn vẫn được hưởng thụ từng năm một còn ví dụ như các bạn làm các bạn kích góp không dám xài không dám ăn không dám làm gì hết nguyên một năm làm việc vất vả không xài không ăn rồi sau này các bạn thất bại các bạn không được hưởng thụ một cái gì cả đó các bạn phải nên nhớ là gì cuộc đời nó ngắn ngủi và chưa biết trước điều gì nên có là mình cứ làm trước đi nhưng mà mình làm trong cái khả năng của mình đó. nhưng đừng có dung tay quá chán đừng có tạo ra cái vẻ bề ngoài của mình là người có tiền người giàu rồi lúc đó các bạn tự gây áp lực luôn chứ người ta cũng không gây áp lực nữa đâu phải thấy bạn giàu là ta bắt buộc bạn phải phải cho tiền phải lì xì hay là phải phải cho nhiều hay cho ít hay là như thế nào đâu người ta đâu bắt buộc các bạn cái chuyện đó không ai bắt buộc cả chỉ cần các bạn đến các bạn thăm người ta, người ta vui hay là tết vui vẻ gặp nhau rồi ăn uống gì là người ta mừng rồi các bạn ơi lì xì hai ba chục năm chục trăm nhưng mà mình nghĩ là 50 trăm thì ờ, là bình thường rồi 50 trăm đâu có nhiều đâu nhưng mình nói 10 đứa có 500 một triệu chứ bao nhiêu đó làm gì mà mà phải áp lực đó, không lẽ giờ mình làm một năm trời ờ, vất giả tăng cao rồi giờ mình bỏ ra 500 một triệu để cho nó vui nhà vui vẻ hết mình cho người ta mình cũng vui nữa người ta còn chúc tết mình nữa đó các bạn <laughs> ừ đúng rồi các bạn lì xì thì các bạn được người ta chúc các bạn tết năm năm mới là mang phát tài đó các bạn không tính cái đó các bạn chỉ tính mất tiền thôi chứ các bạn cái được cái lợi cái phước các bạn về các bạn không tính đó là không có được nha các bạn cái gì cũng có hai chiều hết thì uh, mình chỉ có ý kiến gì thôi nếu các bạn có uh, ý, ý nghĩ như thế nào hay là ý kiến gì về vấn đề lì xì tết này thì các bạn cứ comment ở phía dưới xin cảm ơn hẹn gặp lại các bạn